Hi hi, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh youtube của xe hơi Suki Mình là Hiệp đến từ Suki Phổ Quang Hôm nay mình sẽ à, giới thiệu một cái video về những cái màu xe của XL7 Bao gồm là màu cam đang đứng trước mặt mình Màu đỏ, màu xanh rêu, màu trắng, màu xám và màu đen Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn à, tất cả các màu à, Nhìn à, thực tế một cách cho rõ hơn để cho các bạn à, dễ hình dung và có những cái lựa chọn màu sắc phù hợp cho mình trước tiên mình sẽ quay cho các bạn coi xem màu xám ha mình sẽ đi sơ qua một vòng ha màu xám này là à, theo anh em ở ngoài người ta hay gọi là màu xám titan đó nhìn nó rất là sạch cứng cáp xe nữa các bạn nó có một cái à, cái đường màu màu đen ở phía sau á trong nhìn nó làm cho xe nó nổi bật giữa hai màu á, màu đen với màu xám lên á là giúp cho xe nó nổi bật hơn ở đây à, màu à, xám thì nó cũng có ánh kim đây là màu đen ha màu đen thì trong à, rất là mạnh mẽ và cứng cáp xe màu đen mà để ở ngoài trời á thì nó có cái ánh kim á giúp cho xe mình có cảm giác là là, là, là xe mình nó, nó nó đẹp lắm có những cái ánh kim lên nè đây mình quay thực tế có có một à, lô xe về đầy đủ màu luôn ở ờ, ở ngoài showroom này thì ờ, đang có là màu ờ, trắng màu đen màu xám một số màu màu trắng màu đen màu xám màu cam nữa thì hiệp quay một số màu hiện tại trong showroom không thì thấy là trong showroom mình đang có là ba màu rồi chút xíu mình vô mình quay ở trong showroom cho rõ hơn nhưng mà ở ngoài đây là xe thực tế à, đây là phiên bản à, nguyên bản của xe còn ở trong showroom là ba phiên bản là ba phiên bản special thì nó sẽ khác về uh, cái uh, ghế da với lại uh, sơn nóc à, cái đu gió là một số phụ kiện làm đẹp à, cho xe ví dụ như che mưa ốp chắn cửa và một số cái à, bậc à, bảo vệ ở ngay cửa xe còn đây thì mình à, để cho các bạn coi luôn là hai chiếc xe màu trắng đây là màu trắng ha màu trắng thì à, nó cũng có ánh kim nhìn à, rất là đẹp đây là phần à, đầu xe này và bây giờ Hiệp đang ở trong showroom nè đây là cái Hiệp đang quay cho các bạn coi là màu à, màu đỏ ở trong uh, phiếu uh, kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe thì uh, cái này là màu đỏ nhưng mà nhìn thực tế thì uh, Hiệp có cảm giác nó giống như là một cái màu đỏ rượu vang vậy đó nó không hẳn là một màu đỏ tươi hay là à, đỏ đô mà nó là một màu đỏ nhìn giống như là đỏ rượu vang nhìn khá là đẹp một cái màu à, mới của xe Suzuki XL7 đi một phòng cho các bạn coi ha để cho các bạn thấy ở nhiều góc độ thì à, nó cũng như vừa nãy chiếc à, XL7 màu xám hiệp nói gì đó thì nó có một cái cái cái trắng ngang này là vẫn là màu đen thì cho xe có cảm giác là hai màu á nó nhìn nó nó, nó đẹp hơn nó nổi bật hơn cho xe của mình cái màu này đỏ này à, em rất thích chắc là do hợp mạng của mình á màu đỏ này nhìn nó rất là đẹp nó không sáng quá cũng không tối quá buổi tối thì ờ, màu đỏ này nó lên hình cũng rất là đẹp các bạn mình đi sơ quá ha à hồi nãy hiệp có nói là cái ờ, cái bộ ờ, ghế ha đây là bộ ghế da nè à, đó của bộ ghế da các bạn special ha à, trông nó đẹp hơn rất là nhiều rất là êm rất là mịn đây hiệp cho các bạn coi hình như nãy hiệp có nói ha cái bản mà ở trong à, showroom thì à, là được à, bọc lại ghế da rồi còn đây là cái bộ ghế nguyên bản của xe Suzuki XL7 thì ở bên trong thì nó ta nói nó là nỉ mà có cảm giác giống như là một lớp vải gì đó các bạn đây nè một lớp vải gì đó còn ở bên ngoài là một lớp uh, ờ, simili thì uh, hiệp cảm thấy là cái cái lớp này nó nó mềm và ờ, trong rất là có cảm giác ngồi sẽ mát á rất là mát á đây là xe mới về luôn cho nên là vẫn còn bọc ghế ha đây còn đây là cái màu à, cam ha màu cam thì à, trông à, rất là đẹp màu cam màu này cũng thích luôn màu nào cũng thích hết màu xám màu trắng màu đỏ màu cam màu đen cũng vậy luôn không lẽ mình nếu mình là khách hàng chắc mình mua hết quá màu nào nó cũng có một cái vẻ đẹp riêng hết đó à, quay cho các bạn coi kỹ rõ hơn ha còn đây là màu à, xanh rêu ha mà từ lúc mà mới về thì ở trên à, báo chí cũng như là à, một số cái thông tin thì nó là màu khaki thì lúc đó thì mình cũng khá là khó hiểu không biết là màu khaki là màu gì thì theo mà mình nhìn và mình quan sát thấy thì ở trong cái điều kiện mà ánh sáng mà tối á, thì à, hiệp cảm giác như nó là màu à, màu vàng đồng vậy đó à, như ở trong showroom nè thì à, hiệp thấy là nó cho cái màu là màu vàng đồng nhưng mà khi mà nó đi ra ngoài á thì à, nó sẽ là màu xanh rêu nó ánh ánh xanh lên à, màu cho nên là thực tế thì mình cái màu này trông rất là lạ và hiện tại theo mình được biết thì à, chưa có cái à, mẫu xe nào có cái à, màu này hết trông nó lạ và đẹp rất là đẹp à, <laughs> như nãy hiệp có nói là nó vui chứ thực chất thì không biết là là là, là như thế nào chứ hiện tại chắc mua 6 màu này luôn các bạn ơi màu nào cũng đẹp hết Dạ, nếu các bạn à, thấy video này hay thì hãy nhấn like và subscribe cho Hiệp ha và hãy để lại comment bên dưới để à, coi các bạn thích màu gì rồi à, mình sẽ có nhiều khách hàng á thì họ sẽ như có cái mình sẽ hiệp nói cái clip ở cái clip trước á, thì hiệp có nói về tư vấn về phong thủy á thì à, họ sẽ lựa xe thông qua việc là mình à, hợp với hợp với mạng nào thì họ sẽ chọn còn riêng mình thì chắc màu nào cũng mua hết <laughs> chào tất cả các bạn hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo ha xin chào